thứ mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Là mẹ, bạn cần biết trí não trẻ phát triển rất mạnh mẽ những năm đầu đời đó là lý do ngoài dinh dưỡng và giao hưởng thông minh, gia đình Enfa giới thiệu vui chơi thông minh, bước đột phá của hệ thống Enfa thông minh, giúp trẻ phát triển các giác quan và tư duy sáng tạo. Hãy thu thập trò chơi thông minh và VCD giáo dục khi mua sản phẩm Enfa và Enfa A+. cộng. Ôi, con tôi thông minh quá. Con sẽ trở thành kiến trúc sư. Con sẽ thành công. Mitch Johnson, Hoa Kỳ